Xin chào tất cả các bạn, Phương Anh đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay sẽ là một video hướng dẫn cho các bạn sử dụng TouchPad sao cho nhanh và thông minh nhất trên những chiếc laptop Windows hiện nay. Kể từ khi Win 10 ra mắt, một Microsoft đã cho ra tính năng cá nhân hóa chiếc TouchPad trên những dòng laptop cao cấp. Vậy những thao tác ấy là gì và có những gì thú vị? Ngay bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video luôn các bạn nhé! Video này mang tính giới thiệu những thứ thú vị trên TouchPad của những chiếc máy chạy Windows chứ không mang tính chất dạy các bạn sử dụng nên các bạn đừng hiểu nhầm nhé. À, nhiều bạn sẽ thắc mắc nói là giờ là thời buổi nào rồi mà còn đi dạy à, sử dụng ThoughtPad nhưng không phải đâu các bạn ạ. Đây là video giới thiệu những thứ mà chúng ta có thể thao tác với ThoughtPad nhanh hơn mà mình muốn chia sẻ đến các bạn nào chưa biết. Để giúp các bạn có thể dễ hiểu và dễ nhớ, có thể nhớ luôn khi xem video này, mình sẽ chia video thành 4 phần. Phần thứ nhất là việc sử dụng tót bát bằng một ngón tay. Cái này thì có lẽ là ai cũng biết và cũng chẳng có gì xa lạ phải không nào? Các thao tác di chuột bằng một ngón tay hay chạm thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên, để đạt được một trình độ chính xác cao nhất, nhanh nhất, chắc chắn rằng không phải ai cũng biết. Vậy thì làm sao để biết ạ? Cách đơn giản là hãy tìm đến một cài đặt tót bát và chỉnh chế độ nhạy sao cho phù hợp với ngón tay của bạn như vậy thì các thao tác mới có thể nhanh hơn và chính xác hơn đúng không nào? Cách thứ hai đó là sử dụng top bát bằng hai ngón tay. Nhiều bạn có thể biết là hai ngón tay có thể à, cuộn trang dễ dàng. Đúng là như vậy. Tuy nhiên, hai ngón tay còn có thể làm nhiều hơn những gì chúng ta biết. Ngoài cuộn trang nhanh gọn, chúng ta có thể click hai ngón tay đồng thời lên top bát để mở các công cụ như trên chuột phải không dừng lại ở đó, bạn có thể dùng hai ngón tay trõi ra để thu phóng màn hình giống như các bạn thao tác zoom trên điện thoại của các bạn vậy. Cách thứ ba đó là thao tác với top bát bằng ba ngón tay. Có một điều khá hay là Windows đã học được cách thao tác khá là thông minh như trên những chiếc MacBook vậy. Tuy nhiên, Windows đã bổ sung thêm một vài tùy chọn cử chỉ khác để người dùng có thể cá nhân hóa được nhiều hơn. Với ba ngón tay, chúng ta có thể vuốt để đưa máy về cửa sổ đa nhiệm nhanh chóng hoặc vuốt xuống để thoát về màn hình chính của máy. Nhưng chưa hết, với ba ngón tay thần thánh, mình còn có thể custom chúng thành các thao tác tăng giảm âm lượng cho máy mà không cần đến việc phải dùng tổ hợp bàn phím như ngày xưa. Trong mục Sweeps ở phần cài đặt, máy cho ta khả năng tùy biến các cử chỉ khác nhau còn đối với thao tác chạm, đồng thời cả ba ngón tay, bạn có thể dừng phát, gọi trợ lý ảo. Nói chung là các bạn thấy thao tác nào phù hợp thì hãy vào Setup tùy theo ý thích của các bạn các bạn nhé. Cuối cùng chính là thao tác vuốt chạm bằng bốn ngón tay. Với bốn ngón tay, Windows cho phép chúng ta tùy biến các thao tác vuốt chạm y hệt như ba ngón tay. Chúng ta có thể cá nhân hóa chúng hoàn toàn theo sở thích của chúng ta Tuy nhiên, đối với cá nhân mình, thao tác 4 ngón tay hữu ích nhất với việc thoát ứng dụng và trở về màn hình desktop. Bằng việc vuốt trụ đồng thời 4 ngón, ngay lập tức máy tính sẽ đưa bạn trở về màn hình desktop. Ngay cả khi máy bạn không may có bị lag thì thao tác này vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được. Như vậy, mặc dù có nói gì đi chăng nữa, mình vẫn phải dành một lời khen ngợi dành cho Windows vì sự học hỏi từ Apple các thao tác cử chỉ vuốt chạm thông minh. Từ đó nâng cao khả năng trải nghiệm của người dùng, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa Win và Mac. Trên đây là những thao tác mà mình đã tìm hiểu được và muốn giới thiệu với các bạn. À, vậy còn các bạn, các bạn có sáng kiến gì hay hơn khi làm việc bằng ThoughtPad? À, vui lòng hãy cho mọi người cùng biết dưới phần bình luận của video này nhé! à, còn bây giờ thì thời lượng của video đã kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo